chuối lá màu xanh bước mùa xuân đến bên em vui lòng hát thầm khe khẽ chờ tình yêu đến nơi. ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời còn đây nhớ thương em cất nên lời mong ngày mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời mong một lời yêu được gần anh nghe anh nói những câu yêu thương không lời chỉ cần có anh trong